dịch vụ dầu mỏ hiện đang hỗ trợ ngành dầu khí của chính quyền quân sự Miến Điện. Danh sách này bao gồm các công ty của nhiều quốc gia như Mỹ, Singapore, Indonesia và đặc biệt là Petro Việt Nam. Tổ chức Justice for Myanmar phát hiện và tố cáo rằng Petro Việt Nam đã tiếp tục làm việc tại Myanmar giúp cung cấp khí đốt và mang lại doanh thu quan trọng cho chính quyền. Theo đó, tập đoàn này vừa tuyên bố có hợp đồng sau âm mưu đảo chính bất hợp pháp của quân đội Myanmar. Hình ảnh bài báo công lý cho Myanmar tố Petro Việt Nam tiếp tay chính quyền quân sự gây tội ác chống lại loài người trên AFA. Trong một bài báo đăng tải ngày 8 tháng 2, Đại Á Châu Tự Do cho biết Yadana Maung, phát ngôn viên của Tổ chức Công lý cho Myanmar, viết trong email gửi tờ báo này. Petro Việt Nam dính máu vì hoạt động trong một ngành cung cấp tài chính cho chính quyền quân sự bất hợp pháp ở Myanmar, một chế độ tiến hành chiến dịch khủng bố chống lại người dân. Petro Việt Nam đang giúp đảm bảo tiền từ ngành dầu khí tiếp tục chảy vào chính quyền quân sự Myanmar để giúp chính quyền này mua vũ khí và nhiên liệu máy bay nhằm duy trì các cuộc tấn công đang diễn ra của chính quyền quân sự. Chúng tôi kêu gọi Petro Việt Nam ngay lập tức đình chỉ hoạt động đối với các dự án đang tài trợ cho quân đội. Người phát ngôn của Justice for Myanmar đưa ra quan ngại đối với các giao dịch của các đối tác Việt Nam tại Myanmar trong bối cảnh chính quyền quân sự đang tiến hành những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Trong lúc cộng đồng thế giới chưa có biện pháp trừng phạt cứng rắn, thì việc Việt Nam quay trở lại là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thật sự càng đáng lo ngại hơn nữa. Hình ảnh bản tin trên trang VOA tiếng Việt, bà YY New, giám đốc mạng lưới hòa bình của phụ nữ có trụ sở ở Hoa Kỳ, đã nêu nhận định với VOA trong một bài báo vào ngày 7 tháng 2 về sự tiếp tay của doanh nghiệp Việt Nam do nhà nước quản lý đối với các doanh nghiệp quân đội Myanmar như sau. Các khoản đầu tư lớn vào Myanmar từ Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ. Các quốc gia này có mối quan hệ rất chặt chẽ về lợi ích kinh doanh cũng như các lợi ích địa chính trị khác ở Myanmar. Tôi có thể nói rằng lợi ích kinh doanh của họ hoặc các lợi ích khác của họ có thể không bền vững nếu chế độ độc tài mất đi, bởi vì nếu như chúng ta không thấy sự ổn định, chúng ta không có hòa bình ở Myanmar, thì kết cuộc đối với các doanh nghiệp sẽ tiêu tan và sẽ không có bất kỳ lợi ích nào hay sự bảo vệ lợi ích nào cho họ ở Myanmar. Vào đầu tháng 2 năm 2021, lực lượng vũ trang Miến Điện đã tiến hành cuộc đảo chính bất hợp pháp chống chính quyền dân sự hợp pháp của cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Theo Tổ chức Công lý cho Miến Điện, nhân dân lên án cuộc đảo chính và chính quyền quân đội đã tiếp tục chiến dịch khủng bố trên khắp đất nước nhằm gián trả sự phản đối của người dân. Hình ảnh thông cáo của Công lý cho Myanmar trên trang web của tổ chức này. Theo số liệu do Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị của Miến Điện, Công lý cho Myanmar khẳng định Chính quyền quân sự đã sát hại hơn 2.900 người và bắt bớ trái phép khoảng 17.000 người, đồng thời thực hiện những chiến dịch oanh tạc và pháo kích vô tội vạ trên toàn quốc gia, tàn sát người dân, phá hủy nhà cửa và khiến cho hơn 1,1 triệu người khác phải di tản ra khỏi nơi ở để lánh nạn. Công lý cho Miến Điện khẳng định nền kinh tế dầu khí là nguồn thu ngoại tệ lớn nhất đối với chính quyền quân sự. Doanh thu từ dầu khí có thể dùng để mua đạn dược, nhiên liệu bay,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 Ngày 6 tháng 2 trên tạp chí Việt Nam của đài AFI tiếng Việt có bài bình luận về chính trị Việt Nam với tựa đề Thanh trừng chống tham nhũng, ban lãnh đạo Việt Nam sẽ nghiêng về Trung Quốc nhiều hơn của tác giả Thanh Phương. Bài bình luận nhắc lại việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và hai phó thủ tướng bị bãi nhiệm vào tháng 1 năm 2023 và cho rằng báo chí quốc tế quan tâm đến tác động của những đảo lộn chính trị này đối với đường lối ngoại giao của Việt Nam. Bài bình luận này dẫn bài phân tích của ông MK Barakuma, nguyên là một nhà ngoại giao Ấn Độ, đăng trên trang Asia Times ngày 2 tháng 2 với tựa đề Việt Nam thấy một tương lai chung với Trung Quốc hơn là với Hoa Kỳ. Hình ảnh, bài bình luận trên trang AFI. Ông MK Barakuma nhận định cuộc thanh trừng chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy Việt Nam đang đi theo hướng nặng về ý thức hệ hơn và bớt thân với phương Tây hơn nỗ lực chống tham nhũng kéo dài hàng thập kỷ do Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát động đã tăng tốc trong những năm gần đây và dường như được thúc đẩy bởi những mối quan tâm rất giống với những mối quan tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình. Về cơ bản, động lực của chiến dịch này là tính chính đáng của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là đảng cầm quyền. Ông MK Barakuma khẳng định, không hề là ngẫu nhiên khi các lãnh đạo đảng bị cách chức chủ yếu là thuộc phe thân phương Tây, hoặc những thành phần kỹ trị. Và điều này có thể thấy là ông Nguyễn Phú Trọng quan tâm đến sự toàn vẹn về tư tưởng cũng như về đạo đức của đảng. Theo ghi nhận của ông M.K. Barakuma, một nhà phân tích phương Tây so sánh sự khẳng định quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng với việc củng cố quyền lực ở Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình. Bài bình luận trên AFI cho hay. Theo ông MK Barakuma, mối lo ngại thực sự của phương Tây là sự cân bằng quyền lực trong đảng Cộng sản Việt Nam và trong chính phủ hiện nay có thể có lợi cho Trung Quốc và Nga hơn. Bài bình luận trên AFI lại tiếp tục dẫn ý kiến trên tờ Nhật báo Hồng Kông Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, cũng quan ngại về tác động của cuộc thanh trừng chống tham nhũng ở Việt Nam đến chính sách ngoại giao của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung. Bài đăng trên Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 24 tháng 1 năm 2023 viết, khi Việt Nam thanh lọc hàng ngũ lãnh đạo sau chiến dịch trấn áp tham nhũng, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về sự thiếu kinh nghiệm của ban lãnh đạo mới về chính sách đối ngoại và điều đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến khả năng của Việt Nam đối phó với các thách thức ngoại giao trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung. Tờ Nhật báo Hồng Kông trích dẫn ông Nguyễn Khắc Giang, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam cho rằng sự ra đi của hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh có thể làm giảm khả năng của Việt Nam giữ thế cân bằng trước cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc cũng như giải quyết các tranh chấp chủ quyền Biển Đông bởi vì cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong thành công ngoại giao của Hà Nội những năm gần đây. Bài báo này cũng dẫn lời giáo sư Zachary Abuja, chuyên gia về an ninh chiến lược tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington dự báo sẽ có nhiều sự thiếu hụt kinh nghiệm về chính sách đối ngoại trong giới lãnh đạo cấp cao. Hình ảnh ông Trọng có quan hệ gần gũi với ông Tập. Bài bình luận trên AFI trích dẫn tờ nhật báo Le Monde của Pháp ngày 19 tháng 1 năm 2023. Theo đó cho rằng, thông qua cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và hai phó thủ tướng của ông, chế độ cũng trừng phạt ba nhân vật nổi tiếng là thực dụng và là những người tham gia nhiều nhất vào việc quản lý đất nước kể từ năm 2016. Tờ báo trích dẫn lời Benoit de Trelode, chuyên gia về Việt Nam và giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường quân sự Israel, giải thích ta chỉ cần nhìn xem những lãnh đạo bị cách chức đã được thay thế bởi ai. Trong số các phó thủ tướng mới có một nhà tư tưởng kiên định, trong khi đó thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính, người thay thế Nguyễn Xuân Phúc khi ông trở thành chủ tịch nước vào năm 2021, đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình cho bộ máy tình báo và công an tức là Bộ đặc trách duy trì trật tự và đàn áp chính trị. Chuyên gia Benoit de Trelode giải thích, trong vài năm nay, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng thực sự về sức mạnh của bộ máy công an. Theo ông, hiện tượng này phản ánh cả một cuộc đấu đá để giành quyền kế nhiệm Tổng Bí Thư. Chức vụ mà đương kim Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm rất muốn nắm. Từ đây đến đó, ông được cho là sẽ được giao chức Chủ tịch nước đấu đá nội bộ cũng phản ánh một mối căng thẳng về định vị chiến lược của Việt Nam. Theo cái nhìn của ông Benoit de Trelode, theo truyền thông, công an là ngành có nhiều hợp tác với Trung Quốc nhất, là ngành mà hai đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam dễ nhất trí với nhau nhất về cách tốt nhất để giữ quyền lực. Vị chuyên gia Pháp cho rằng những cuộc thanh trừng ở cấp cao nhất này nhắm vào một tầng lớp lãnh đạo được coi là thực dụng và cởi mở với phương Tây, do đó có thể được coi là cử chỉ thiện chí về chính trị của Việt Nam đối với Bắc Kinh, rằng Việt Nam không dễ bị Mỹ lôi cuốn. Tờ Jakarta Post của Indonesia ngày 30 tháng 1 năm 2023 cũng bày tỏ quan ngại về sự tác động của thanh trừng chống tham nhũng đối với ASEAN. Bài bình luận trên AFI cho biết, tờ báo cho rằng với tư cách là chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2023, Indonesia cần quan tâm nhiều hơn đến những diễn biến chính trị ở Việt Nam